Xin chào toàn thể anh em thì ờ, quay trở lại về những cái đồ chơi liên quan đến công nghệ để giúp cho anh em có thể là áp dụng vào những cái sân chơi về tài xỉu thì ờ, trên thị trường bây giờ đang xuất hiện những cái dòng máy thu âm một tài xỉu ấy thì cũng rất là nhiều anh em đang đi tìm hiểu về những cái dòng máy đấy thì hôm nay tôi sẽ làm cái video để làm sao giúp cho anh em có một chút kinh nghiệm để anh em tìm ra những cái dòng máy tốt nhất thì ờ, tôi nói qua về cái nguyên lý hoạt động của những cái dòng máy thu âm của tài xỉu này thì những cái dòng máy đấy là dành cho những anh em nào mà làm tay con anh em có thể là vào trong những cái sân chơi tài xỉu hoàn toàn là của người ta từ nắp đĩa quân hột là của người ta anh em không cần phải luồn bất cứ một cái bộ đồ nào vào trong những cái sân chơi ấy thì à, những cái dòng máy này thì trên cái nguyên lý hoạt động ấy là nó thu âm toàn bộ những cái hồ tài xỉu và sau đó là nó phân tích cái bề mặt của hồ tài xỉu và chuyển sang chế độ là báo dung cho anh em thì là nguyên lý nó báo một dung thì nó sẽ là về xỉu máy báo hai dung sẽ là về tài thì ờ, những cái dòng máy ấy, thì nó rất là nhiều những cái mẫu mã thứ nhất là nó được cải tiến từ bằng trên những chiếc điện thoại hoặc là những cái hộp quẹt hoặc là những cái dòng máy nhỏ máy lớn đấy để anh em thấy được là anh em nhìn trên màn hình ấy là anh em biết được là trên thị trường bây giờ ra rất là nhiều những cái dòng máy thì ờ, để làm sao giúp cho anh em ấy mà đang đi tìm hiểu về những cái dòng máy thu âm một tài xỉu này lựa chọn cho mình những cái máy làm sao tốt nhất thì à, sau khi anh em đi tìm hiểu anh em phải nắm cho tôi được hai yếu tố thứ nhất là anh em test về những cái dòng máy này làm sao nó phải đạt được cho anh em về cái độ chuẩn xác là từ 70 cho đến 80 phần trăm và yếu tố thứ hai là sau khi anh em test bất cứ ở mỗi cơ sở nào thì à, anh em kiểm tra tôi là cái bề mặt của những cái dòng máy này là anh em test khoảng 10 15 phút máy không được phép nóng thì anh em biết được là những cái dòng máy mà nó bị nóng lên là do nó ăn nguồn ở bên pin và thứ hai là nó rất là dễ bị chập cháy về bo mạch của những cái dòng máy này thì nếu anh em sử dụng những cái dòng máy đấy thì thứ nhất là nó không được bền và cái độ hiệu quả nó sẽ không được cao nên là giúp cho anh em có thể làm sao mà tìm ra những cái dòng máy tốt nhất thì à, anh em chú ý là tôi bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em vài tiếng để cho anh em thấy được về cái độ hiệu quả của chiếc máy này để giúp cho anh em có thể là áp dụng vào những sân chơi về tài xỉu thì à, anh em có thể nhìn dưới màn hình đây vì là những video trước là tôi đã chia sẻ cho anh em về tất cả những cái dòng điện thoại hay là hộp quẹt để mà phân âm ừ, những cái bộ hộp tài xỉu này thì hôm nay tôi sẽ test luôn cho anh em về những cái dòng máy thu âm hộp tài xỉu này thì đây là tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh em về những cái bộ hộp chợ hoàn toàn bình thường thì à, nhiều anh em hỏi tôi là những cái dòng máy này nó thu âm được những cái bộ tài xỉu hỗ trợ ngoài ra những cái bộ hột khác hoặc là những cái sân chơi người ta sử dụng những cái đồ chơi liên quan công chuyện thì máy có thu âm được hay không thì tôi cũng trả lời luôn với anh em trên video này tất cả những cái loại hột hoặc tất cả những nắp đĩa máy đều có thể là nghe và phân âm và báo cho anh em thì à, anh em mà muốn đi tìm hiểu ấy thì anh em cứ cầm trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên để anh em test về những cái dòng máy này đấy thì để cho nó xanh chín thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho anh em này đây tôi sẽ bớt ra ba cái hột ngẫu nhiên bình thường để test cho anh em thì à, các bước thông thường thì ở những cái sân chơi của anh em ấy thì thứ nhất là người ta xoay đèn hay là thử cục hít đây tôi xoay à, đèn về nắp đĩa này quân hột thì hỗ trợ hoàn toàn bình thường rồi nên là anh em không phải lo ngại vấn đề về lắp này anh em dùng đèn anh em xoay là không phát hiện cái tang tích gì để chiếc nắp hoàn toàn bình thường để anh em thử cú hít này nâm châm hoàn toàn cú hít này sẵn nó hít này thì à, sau khi là anh em biết được là anh em vào trong một cái sân chơi nó như này nắp đĩa quân hột của người ta như này thì anh em chỉ cần sao mang tôi mỗi cái máy này thôi và anh em đeo trong người anh em bật lên và anh em đứng khoảng cách làm sao là từ 3 cho đến 3 mét đổ lại thì nó tùy thuộc vào những cái sân chơi của anh em ví dụ như là sân chơi nó ồn quá thì làm sao anh em phải tiếp cận nó gần hơn thì à, để cho máy nó thu toàn bộ được ba cái hột này thì nó sẽ báo cho anh em chuẩn xác nhất còn ví dụ như là sân chơi của anh em mà nó ồn quá ấy, hoặc là anh em ngồi xa quá thì máy sẽ không thu được toàn bộ âm thanh thì nó cái độ chuẩn xác của nó sẽ không được cao thì à, anh em mà đeo trong người ấy thì là những cái dòng máy này dùng cực kỳ rất là êm nên tí tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay luôn để tôi test luôn cho anh em và vấn đề nữa là anh em khi vào trong những sân chơi ấy, anh em mang tôi cái máy này anh em làm sao để cho nó nắp nhà cái người nó nắp khoảng 3 đến 5 tay thì anh em bắt đầu lúc đấy anh em mới đánh bây giờ tôi sẽ để trực tiếp đây tôi test luôn cho anh em này cái đầu tiên cho anh em này máy máy báo hai rung thì anh em sẽ đánh về tài này hai ba và 6 tiếng tiếp theo anh em này máy báo một rung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu này 1 2 và 3 tiếng ờ, tiếp theo anh em này thì ở đây thì ai nắc được không quan trọng là người nắc cứ nắp xong là tự động nó thu toàn bộ âm thanh của con hột và sau đó là nó tự động nó phân âm và chuyển sang qua nhịp rung cho anh em máy báo một rung anh em đánh tôi về xỉu này hai ba và bốn là chín nút điểm xỉu Tính tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là một dung rồi thì anh em sẽ đánh tôi lại về xỉu đây 22 và 6 10 nút điểm xỉu tiếng ờ, tiếp theo anh em này những dòng máy này thì tôi cũng khẳng định với anh em là nó chỉ đạt được cho anh em về cái độ chuẩn xác là từ 70 cho đến 80 phần trăm mà anh em xem này máy báo hai dung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này 66 và 3 15 nút điểm tài tiếng ờ, tiếp theo anh em này báo một dung thì anh em sẽ đánh tôi là về xỉu ơi như thế này là bị phản này Tiếng tiếp theo anh em này những dòng máy này không thể nào đạt được cái độ chuẩn xác 100% được nên là anh em có thể theo dõi qua video anh em biết máy báo hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này anh em sai anh em thua tiếng trước cái này anh em ăn lại tiếng sau ngay tiếng tiếp theo anh em này máy lại báo tôi là hai dung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tôi về tài này hai năm và sáu mười à, ba lút điểm tài tiếng ờ, tiếp theo anh em này máy báo một dung anh em đánh xỉu này lại sai tiếp thì những cái dòng máy này là tôi đã để trực tiếp đây để cho anh em cảm nhận và anh em nghe nhịp dung thì bây giờ tôi sẽ cầm trực tiếp trên tay này máy rung cực kỳ rất là êm nên là anh em chơi đêm tối hoặc là người ngồi bên cạnh là hoàn toàn không bao giờ nghe nhịp rung của nó ờ, các anh em à, tiếng tiếp theo này anh em chú ý là xem có nghe nhịp rung của nó hay không Đấy, anh em có nghe nhịp rung của nó không máy báo tôi là hai rung thì anh em sẽ đánh tôi là về tài này 4 5 và 6 15 à, nút điểm tài tiếng à, tiếp theo anh em này máy lại tiếp tục báo tôi là hai rung rồi anh em nghe nhịp tung của nó không thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tài tôi này bão ba sáu này đây tôi sẽ để đây tôi test anh em một hai tiếng cuối này máy báo hai rung thì anh em lại tiếp tục anh em đánh tài hai năm và sáu mười à, ba nút điểm tài chắc anh em tiếng cuối này máy báo hai tung anh em đánh tất tay tung tiếng tài này anh em nghĩ này 44 và 6 14 nút điểm tài thì anh em thấy được là những cái dòng máy này thì nó cũng đạt được cho anh em về cái độ chuẩn xác là 70 cho đến 80 phần trăm thì à, trong cái quá trình mà anh em theo dõi qua những video của tôi ấy, mà cảm thấy không hiểu chỗ nào thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0962 à, 09 69 22 thứ ba hoặc 0962 19 thứ 5 thì hiện tại là tôi có hai cơ sở một là bến xe miền đông sài gòn và hai là bến xe mỹ đình hà nội thì anh em gần những cơ sở nào thì anh em có thể lên trực tiếp anh em mang trực tiếp nắp đĩa quân hột của anh em lên để anh em test về những cái dòng máy nghe hồ tài xỉu hay còn gọi là máy thu âm hồ tài xỉu này thì ở trên đây là tôi để rất là nhiều những cái mẫu mã thế là theo yêu cầu của anh em đặt những loại nào thì tôi có thể làm theo yêu cầu của anh em thì ờ, anh em xem qua video của tôi nhấn like đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video sau của tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo đấy